đốt thư tình ngàn vì sao gương sáng em qua চাল bao lá vàng đốt thư tình cũ với mây trời xa kết ngàn vì sao đường sáng em qua áng mộng xin trả lại em con đường mình qua giờ hay xin kiếp